Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn Và thật vậy, một đôi mắt long lanh Biết nói luôn thu hút được người đối diện dù là phái nam hay phái nữ Với các chị em phụ nữ, việc chăm chút cho khuôn mặt của mình Từ đôi môi, chân mày cho đến đôi mắt luôn phải được thực hiện một cách cẩn thận Chính vì thế, một vật dụng không thể thiếu trong bước làm đẹp đó chính là mascara dày mi Maybe Light băng cấp Colossal Waterproof vũ khí giúp đôi mắt trở nên cuốn hút. Một mascara giúp đôi mắt trở nên ấn tượng hơn. Khá nhiều bạn tự ti về đôi mắt của mình, chúng không được to như ta mong đợi, không được cuốn hút như những diễn viên, không có bờ mi công như ta ao ước. Tuy nhiên, với mascara dày mi Mimibilai Tâm Water Group, mọi chuyện đều được giải quyết một cách suôn sẻ. Đôi mắt của bạn sẽ trở nên quyến rũ hơn, thu hút mọi ánh nhìn trong mọi bữa tiệc. Hai sản phẩm với công thức cải tiến mang lại sự trải nghiệm tuyệt vời. Dưới dòng mascara này, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng do sản phẩm mang thương hiệu của Maybelline, một trong những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng hàng đầu thế giới. Dòng mascara này đem đến cho bạn một màu đen đúng chuẩn cho hàng mi sắc nét. Nhất định, khi đôi mi bạn được khoác lên mình màu đen của mascara Maybelline, bạn sẽ trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Cùng với đó, sản phẩm cũng giúp làm tăng độ dài và dày cho mi tối đa. Với thế mạnh này, sản phẩm sẽ giúp bạn che đi khuyết điểm đó là đôi mi thưa thớt làm mất sự tự tin vốn có của phụ nữ. Với nhiều dòng sản phẩm mascara của những thương hiệu khác, đôi khi bạn thường gặp tình trạng mascara bị trôi dù mới đánh lên khoảng tầm 2 tiếng. Nhưng với sản phẩm của Maybelline, bạn hoàn toàn yên tâm về khoản này. Sản phẩm với công nghệ hiện đại giúp chống nước, chống dầu, không gây gión cục, bết dính, không lem suốt cả ngày và đặc biệt với công thức dịu nhẹ, chúng không gây dị ứng cho mắt. Chính vì thế bạn có thể yên tâm hoàn toàn về chất lượng sản phẩm nhé. Nếu bạn thật sự muốn trở nên cuốn hút, còn ngần ngại gì nữa mà không mua ngay một mascara của Maybelline đi nào. Xuất xứ Mỹ, USA. Thương hiệu Maybelline